hai bếp đều khói ra kèm theo tiếng bếp nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rờ le bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp nó đã ờ, tự động khóa ra thì cái tính năng đầu tiên mà uh, tính năng tiếp theo tôi sẽ bật cho các bạn xem đó là tính năng khóa ra khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình mình thay thế cho hai cái nồi đây thì ở cái điều kiện bình thường á thì quay cảm biến này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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến nó tiếp xúc với cái đế ở cái đế nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì ờ, để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua con bếp này ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V bếp bên phải nó khóa ra đây trong tính năng nước cạn nồi thì ờ, với cục nguồn 3V này á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 tiếp theo khi vỗ vậy ấn ấn chọn thời gian ở đây ở bên tay trái chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 đến đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như này thì ở ờ, chức năng này á ở các điều kiện bình thường á, thì que cảm biến này nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần cái nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích vào tính năng rang xào này lên thì khi mà các bạn kích vào tính năng rang xào này lên á, thì cái que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 độ lúc đó sẽ giúp các bạn có thể rang xào thoải mái mà không là vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn cũng biết những mặt hàng của Nhật á, từ xưa đến nay sử dụng nó rất là bền thì bếp ga Nhật nó cũng không ngoại lệ sử dụng nó cực kỳ là bền và cái thứ hai á, nó rất là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế á, nhiều khách hàng đó, họ đã sử dụng bếp ờ, của cửa hàng chúng tôi á, họ cũng cho biết á, là nếu như mà một gia đình các bạn có bốn người á, một ngày mà các bạn nó ăn hai buổi á, một bình ga sẽ có giá ờ, vào khoảng từ ba trăm hai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 thì khi mà các bạn mua cái bếp này á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cặp pin đây đây là cặp pin đi theo bếp thì đây á, sẽ là cặp pin dự phòng để mà các bạn có thể sử dụng trong những trường hợp mà nhà các bạn bị mất điện hoặc là cúp điện đó, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng cục nguồn 3V này được thì khi đó các bạn lấy cặp pin này ra là chúng ta cho vào sử dụng đây biết nó đã khóa ra đi sau cái thời gian hẹn giờ ở trên ổ cắm nè